lên ngồi làm video này soi xét cầu kèo để phục vụ các bạn nên là ai đi qua video các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các bạn hãy like à, và đăng ký kênh giúp mình với nhá cảm ơn các bạn rất là nhiều giá đặc biệt thì hôm nay ra 98 nhất to thì ra 37 các bạn nhé về lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đầu 8 và đít 1 đít 5 thì bị câm cái cầu lô hai nháy thì có 29 này có 44 và 57 nhá đó lô cặp thì ngày hôm nay chỉ có duy nhất cặp 7997 thôi đặc biệt thì ra 98 rồi thì cũng như mọi ngày thế bây giờ mình sẽ mở lại video video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé thì ngày hôm qua thì chúng ta ăn à, tiếp tục với cái cầu ừ, à, cầu lô cầu đề này hôm qua chúng ta đã ăn à, bạch vip và đã ăn đề thì ngày hôm nay chúng ta ăn đề 98 ngày hôm nay thì mình cũng à, để các vui. bạn khi mà lại được tiếp tục chúc mừng các bạn là với cái cầu đề ăn thông và ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn 98 và trong dàn đề rút gọn luôn ăn đề chạm 8 và ăn đề 98 đấy rất là ok và rất là tương bừng rực rỡ à, với cái cầu đề ăn thông thì mình cũng xin được chúc mừng thêm một lần nữa là những bạn nào mà hôm nay đã trùng máu và theo mình thì các bạn cũng đang lên đỉnh núi rất là cao với cái cầu đề ăn thông các bạn nhé và ăn 98 ở trong thời gian đề rút gọn luôn thì um, ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo kẹt ok này hy vọng mà sẽ tiếp nối được cái cầu đề ăn thông và sẽ nối lại được cái cầu của bạch thủ đô vip cho các bạn uh, leo lối tiếp nhé thì các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số hay đang bị xa bờ các bạn muốn tham khảo cái con số mà chắc ăn hơn mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn thì các bạn có thể liên hệ ngay với zalo 0963236194 đây đã sẽ là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình. ở ờ, dạo này thì à, các những cái thành phần xấu ấy họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương khá là nhiều và với những cái số Zalo khác nhau mà họ còn lừa đảo tinh vi đến cái mức độ mà họ sẽ đã mua một cái số điện thoại giống na ná gần giống hệt như là cái số Zalo của mình luôn. Thì các bạn hãy để ý giúp mình nhá, từng số 1 0963 2361194. Mình xin nhắc lại là 0963 2361194. Đây là, đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình các bạn nhé. Đó còn đây mà mình cũng đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả ngày mai rồi cho các bạn tiện theo dõi ngày mai thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 0 và chạm 7 độc thủ đề sẽ có 0770 bạch thủ vip là 0330 còn cái dàn đề rút gọn ngày mai sẽ có 00 030 050 060 090 77 171 373 676 797 đó thì hy vọng là ngày mai nó cũng sẽ tiếp lối cầu nó cũng sẽ nổ ra để cho các bạn về bờ nhé